Vâng, xin chào mừng các bạn đến với channel của người miền Tây Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp để à, bắt cá bóng dừa bằng cách đặt lợp Và để à, dụ được con cá bóng chui vào cái lợp này thì chúng ta phải có mồi hay gọi là thính Đó chính là con bà chằn Bỏ con bà chằn vào đây Thì để biết con bà chằn là con gì, như thế nào Hãy theo chân mình nha Vâng, hành trình đi à, bắt con bà chằn Bắt đầu Bắt bà chằn tên bà chằn nghe dữ không biết con này hình thù nó sao đi chỉ có thằng quay phim là cực nhất đi sụp và lui bây giờ thì nước nó đang đang rút nè nước rút thì đi uh, à, bắt thính sau khi nước lớn lên thì sẽ đi uh, đặt lợp bắt cá vậy tính ra cái nước rút về cái cá nó chảy ra xong hết rồi mày nước đây cạn queo đâu thấy cá nào đâu vô bọp hả vậy sao mà không mò luôn ơ <laughs> ờ, thấy rồi thấy một con rồi ờ nó có cái râu người ơi nó có cái râu giống như ốc sên vậy hai em luôn hai em dính thẹo luôn tính bắt cũng được khá khá rồi đó bắt thính để là hồi nữa đi thả thính thả thính bắt cá bóng ô đây cái này cũng là một cái để mà bắt cá nè cái này gọi là cái gì cái dớn hả ừ. này nước nước lớn lên cái nó ngập ngập cái lưới cá vô u u rồng tới chừng nước rút cái sẽ à, mắc cạn lại đây. thường là trong cái đú này nó có nè này không không biết của người ta không dám dở lên dở lên người ta người ta tưởng ăn trộm người ta cuốn chết dạ ha hy vọng là có cái để cho người ta coi lên rắn bự chà bá nè vô coi hết đã dở rồi thình không à rồi thất thu sắp ra tới sông lớn rồi giống như đang đi thám hiểm họ có nào có con cá sấu không <laughs> ồ quá đẹp luôn nhìn ờ, ừ. cảnh này đẹp không ừ. trong cái bọc này thường à, cá nó trú nhiều mà Ồ. ra tới sông lớn rồi các bạn ơi chối nắng nó tối rồi thêm một cái vớn rất cao à đáy ở đây mà cái đỉnh nó tuốt đây là biết là nước mà lớn là nó cao lắm á này gần cả mét bảy á này. có thể trong trong đây hiện tại là có cá nè thôi của anh ta đây sông lớn này nước đang chảy rất là mạnh bây giờ chúng ta sẽ cùng đi uh, nướng thính à nướng bà chằn con này là con bà chằn từ từ <laughs> chanh không à từ từ tay đau đau đau đau khe khe sáng hảo này thính nè à. con bà chằn nhìn không thấy gì hết <laughs> quay cận cảnh luôn con bà chằn hay còn gọi là con lư đó nhìn nó cuộn cuộn cuộn cuộn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nướng ở cái này là cái cán dao nha chứ không phải con gì nha nướng cho nó thơm để mà dụ cá à, ra gọi là thả thính cái này xỏ lụi nữa gì ồ cái này còn rồi xét xét vô khúc này quay xét xét vô ừ. rồi này là sỏ trứng giái <laughs> <laughs> có thể ờ, không chèn cái đó vô cũng được ừ, bây giờ xỏ vô điểm nướng thôi ừ. ủa màn hồi sao ừ, chổng ngược ghim như cá lóc vậy hả không mày cứ để ngay vậy nè mày cầm được mà xoay vậy ừ. Mèo chín lắm nướng cho nó có mùi thơm thôi mà cũng ờ, <laughs> y như nướng gà nữa Chả không vô rồi bây giờ ờ, tới giai đoạn à, nướng nướng bạch trần nghịch ổ lộn nướng bạch trần <laughs> giống món nghịch trần nghịch lợn chim nướng thính gió quá cháy lên đi sáng xăng lên ồ oh, lửa xanh về chán hấp dẫn có lửa rồi nhìn đẹp đó khi mà ừ nướng trên ngọn rồi luôn hồi ờ, nữa mà có được thành quả có có cá rồi sẽ nướng luôn <laughs> tính trước bốn qua nóng mặt đập xong rồi vậy được rồi vậy rồi hả ừ. đáy lên không có mất để tao đáy cho <laughs> dập đi về sao thì dập lửa này nhiệm vụ là dập lửa mà giờ chỉ có nước tột quần à, ấy thôi dập cẩn thận nha trái rừng trái rừng nha rồi cho tắt đi tạt cho không được còn một miếng rồi để tao xử nó ra. không bỏ mồi vô bắp rồi sau khi uh, thính đã chín rồi bốc mùi thơm này ôi mất anh còn nó mày so cặp mà kỳ vậy bỏ dính vậy luôn hả ừ. Ủa sao mất anh cái là Rồi đền ăn dụng mày Đây lật lọc, lật lật lật lật bỏ lọc Lỡ, ác sần sống con không đủ giờ phải cứ sống luôn ô ừ. tàn oh. nhẫn Xong rồi, chuẩn bị lên đường Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng tìm địa điểm à, thích hợp giỏi thế le trên nữa hả rồi ờ, lại cho nó không chảy đào một cái ô lửa dập lửa dập lửa trái lại rồi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 Jinmi vâng tôi đã thấy hiệu Jinmi nhớ đừng đừng cắt khúc đó nha <laughs> nắng chiều trời đã xế chiều rồi bây giờ gần 4 giờ chiều rồi What? trứng giái rồi vậy mà hết rồi lấy cục bồn đè lên để nó bị trôi nó sẽ bị lạc trôi <laughs> nước mạnh quá thằng thiên hồi ra <laughs> cái lọt mất tiêu cũng có nữa chứ chỉ còn có hai cái lọp nữa thôi là xong xíu mệnh đặt lọp sẵn tiện đi ngang ờ, một cái ờ, danh lam thắng cảnh giới thiệu luôn ờ, đây <laughs> cầu cá dồ <laughs> bây giờ là cũng 5 ờ, giờ chiều rồi sau ờ, một tiếng đồng hồ bây giờ chúng ta bắt đầu đi gỡ ờ lợp gỡ <laughs> lợp oh. thu nhập thành quả thôi thường thường giả lên là một cái lợp khoảng 10 cá ngon mà wow, bóng xệ không à bóng xệ là tông không à có có, có tép hả ờ rồi được rồi cái... có thành quả là được rồi <laughs> còn nào kéo nào lên có <laughs> có tép có cá rồi nha ngồi xíu nữa cho mọi người coi à, ở đây à, ở đây có điều hơi hơi ít nhìn nhìn nhìn không thấy mày lên trước đi rồi mày kéo tao lên <laughs> cái lợp đầu tiên thu được ờ, khoảng ba bốn tép với hai lòng tông chưa có con cá bóng nè rồi action không biết chiều nay có đủ một cái nồi cá kho không ai có cá vui á dở lên <laughs> dở lên không có con gì ờ, hụt hẳn công trình trưa giờ quá họ chắc bọn quần ướt của họ chắc thôi chắc quá tháng không ngay đây nè cái thứ hai ngay đây nè vô teo teo teo teo teo Dột không? Không có con gì luôn hả? con cá Wow, có được một con Wow, có được một con Ô, con cuối cùng cũng có thành quả <laughs> Ba con luôn á Được, được, được Cuối cùng cũng có thành quả Rồi, giờ dở luôn cái cái của người ta Cái này là cái gì? Giờ dở luôn, tại vì giờ mình đặt lạp mà không có, giờ mình dở luôn của người ta Cái này nước mới giờ chứ không có đâu rồi bằng cùng xin đầu tặc rốt cuộc cũng chả có gì luôn cái thứ sáu có đó có tim ru luôn sao còn tông gì vậy một <laughs> con còn không <laughs> hôm nay cũng à, là quá thất thu rồi rồi chung là sau 6 cái mà chưa có chiều nay là không có cá ăn rồi đó sống với quê khó khăn quá giờ bù lại mấy bạn à, subscribe với à, chia sẻ video mình giúp mình chiều nay không có đồ ăn rồi rồi đây là thành thành quả trưa giờ lặn lội với ao quá trời cá luôn quá trời mồi luôn quá trời mồi luôn mồi còn y nguyên một con lòng tông cái lập đầu tiên được một con lòng tông tiếp theo được ba con lòng tông <laughs> con bóng sệ ba con lòng tông sệ nè cô ngon quá không gắn những kia khó quay đó đây cận cảnh ba con lồng tông với một con bốn sệ tiếp tục bốn cục lư bốn cục mồi còn y nguyên cái này mới nhiều nè wow. đó đây đó mấy con này mới chính chính là con cá bốn dừa nè dừa nè đó bự vậy nè đó. Ui, cái cuối cuối chưa chưa cuối ôi cái gì toàn <laughs> toàn làm hồi không con này là con cua con này ủa nó chết mà ta không lấy ra đó à dừa đó đây cái ống dừa là mấy con này đây <laughs> rồi tép luôn có tép luôn tép cũng bự vô này sở lụa nướng cũng được cái cuối cùng méo có gì hết gớm quá xong phim Sao? thôi nói chung là tại vì à, làm cho vui thôi à, bây giờ không phải là cái mùa của nó đúng không làm cho mấy bạn biết quy trình bắt cá là như thế nào thôi rồi nhiêu đây vô đủ để ờ, kho quẹt đủ một người ăn vâng mặc dù kết quả hôm nay không ờ, được như mong đợi nhưng vẫn mong mọi người sẽ yêu thích video clip này à, và đừng quên bấm subscribe theo dõi để ờ, cập nhật nhiều video clip hấp dẫn hơn nữa từ team người miền tây nhé xin cảm ơn